Bạn đang nghe trên audio Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, chuyện được phát trên kênh youtube MCVV Audiobook, người đọc VV. Cơ thể đỗ thủ cao rơi vào thân cây, rồi rớt xuống. Trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nặng hơn. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một đạo trường ân mới vừa rồi, quả thực quá cường đại. Tuy là trường này đánh thắng là do bất ngờ mới đánh lui được hắn, nhưng mà cũng cho thấy đạo trường ấn này rất mạnh mẽ. Thực lực Phong Phi Vân tuyệt đối không đạt được trình độ mạnh như vậy. Đây là uy lực của linh khí, trong tháp miếu có cao nhân khác. Đỗ Thủ Cao chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Nghị lực của hắn thật kinh ngạc, tuy là đã bị thụ thương nhiều lần, sống chết trong gang tấc, nhưng hắn lại lấy đào chống đỡ cơ thể đứng lên, giống như một người nam nhân mãi mãi không bao giờ ngã xuống. Khó trách, tên tiểu tử Phong Phi Vân không ra đây. Thì ra là bên trong có cao nhân chấn thủ. Tên yêu nam cũng trở nên thận trọng. Hai người bọn họ cũng không biết Phong Phi Vân có mang theo bên mình một món linh khí. Dù sao uy lực của linh khí cũng thực sự quá lớn, số lượng thật ra lại quá ít. Một người con cháu phong gia đời thứ năm thì tuyệt đối không thể có được. Cho dù là đỗ thủ cao cường giả như vậy, hơn nữa với thần phận tân tú đệ nhất ở Thái Thượng đoạt mệnh cung, cũng mới có thể cầm được một món linh khí hỏng. Đào trong tay hắn tuy là một món cấp bậc linh khí, nhưng đã có chỗ tổn hại. Uy lực tuy là so với trần linh khí đều phải mạnh mẽ hơn, nhưng lại thua kém linh khí trần chính. Phong Phi Vân không có khả năng giữ linh khí, như vậy thì giữ linh khí lại là một người khác. Người này rất có thể chính là chủ nhân của tháp miếu. Phong Phi Vân lấy được sự che chở của chủ nhân tháp miếu, làm cho đỗ thủ cao và yêu nam càng thêm kiêng kỵ, không dám manh động nữa. Giá trị của một món linh khí thực sự quá lớn, đủ làm cho một gia tộc cũng trở mặt chém giết nhau. Không phải vận bất đắc dĩ, thì hiển nhiên Phòng Phi Vân sẽ không phải lấy miêu quỷ ban chỉ ra dùng. Lúc này, hắn trốn ở trong tháp miếu. Đỗ Thủ Cao và Yêu Nam đều không thấy rõ bên trong rốt cuộc là có cái gì. Dùng được linh khí làm cho hai người bọn họ khiếp sợ. Dĩ nhiên là quá tốt rồi. Chỉ cần bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ Thì ta liền có cơ hội sống sót Trầm lòng Phong vi Vân có mưu tính Trượt quỳ mọp trên mặt đất Hướng về phía nửa con gà quay trên cái bàn gần cửa sổ Mà dập đầu hét lớn Đa tạ tiền bối xuất thủ trượng nghĩa Vạn bối vô cùng cảm kích à, Sao Tiền bối người nói tiền tư ta sáng suốt Nên muốn thu ta làm đồ đệ Vậy thì làm sao mà không ngượng chứ ờ, Cái gì chứ tiền bối người chính là đạo nhân sát sinh đại danh lễ lừng 300 năm trước. Vạn bối đã sớm nghe qua đại danh của người. Nghe nói người đã từng danh chấn một thời, chiến ủy hiền hách. Ngay cả một vị cung chủ của Thái Thượng đoạt mệnh cung cũng bị đóng đinh ở trên núi Mạn Bắc. Phòng Phi Vân nói chuyện rất nhiệt tình logic, thanh âm khi thì mang theo sự cảm thán, lúc lại tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Đáng lẽ Đỗ Thủ Cao còn muốn đi vào lần nữa để thăm dò thử xem thật hư như thế nào. Dù sao mới vừa rồi, cũng là do hắn sơ suất mới thua ở, dưới, ở dưới trưởng đạo ấn kia. Nhưng mà nghe được Phong Phi Vân kêu cha gọi mẹ một hồi, thì liền làm cho tên sát thủ này hơi bị ngừng chân. Không dám tùy tiện bước về trước một bước. Ngược lại thì đôi mắt đàn phượng của tên yêu nam kia lại mang theo vài phần mỉa mai, thì thầm. Đạo nhân sát sinh, người lại có thể nghĩ ra được. Trong tháp miếu thì một vị đạo nhân làm sao có thể ở chứ? Phong vi Vân người khoác lác quá rồi. Hình như hắn đối với Phong Phi Vân hiểu biết rất rõ, cũng không tin trong tháp miếu thật sự có cao nhân tuyệt thế. Đi từ từ lại gần tháp miếu, bước chân nhẹ nhàng không có một chút tiếng động. Nguy rồi, tên yêu nam này hình như là hiểu rất rõ về ta, nhìn thấy được manh khóe rồi. Trong lòng Phong Phi Vân nảy sinh cảm giác bất an, trận ánh mắt hướng về cánh cửa màu xám xanh ở sau lưng. Cánh cửa này lại khắc đầy phù văn, xung quanh có vô số mạng nhịn. Rất dễ nhận thấy là đã lâu rồi, không có ai đi qua cánh cửa đó. Nhưng mà lúc trước Phòng Phi Vân lại tận mắt thấy một cái tăng bào đi vào trong. Phía sau cánh cửa kia rốt cuộc là nơi nào? Tiếng bước chân nhẹ nhàng ở bên ngoài đang chậm rãi đến gần. Yêu Nam hình như đã đứng ở bên ngoài cửa sổ gỗ. Phòng Phi Vân không dò dự nữa, nhảy thẳng tới, đưa tay ra đè cánh cửa đá, hai tay nhấn xuống chợt cánh cửa bị đẩy ra. Lần này tiếng động mở cửa có vẻ hết sức lớn. Cửa đá mặt sát với sàn nhà, phát ra âm thanh chói tai. Bên trong cửa đá đen như mực, một luồng hàn khí đập vào mặt. Những phủ văn kia đều nhanh chóng chuyển động theo, phát sinh ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Sau đó ánh sáng lại dần dần biến mất, chỉ vào trong bức tường. Phòng Phi Vân không do dự, bước thẳng vào trong. Nhưng mà mới vừa bước vào, thì hắn đã hối hận. Lúc hắn muốn quay trở lại thì đã muộn, cửa đá đã ầm ầm đóng lại. Một tòa trận tháp hình cung khắc ở trên thạch môn, giống như là dùng đào thường in vào, khó mà đem mở thạch môn ra được. Trước mắt thì đen như mực, đưa tay ra không thấy được ngón nào, không thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào. Phong Phí Vân chỉ có thể sớm bức tường mà đi về phía trước. Đi lần này là đi suốt một canh giờ. Phải biết rằng tháp miếu cũng không lớn, muốn đi một vòng quanh gian phòng thì nhiều nhất chỉ mất 3 phút. Nhưng mà Phong Phi Vân lại đi dọc theo bức tường suốt một canh giờ, cũng không có mò tới được thạch môn. Thậm chí đi tới nỗi, lòng sinh ra một chút ớn lạnh. Thật giống như đang từng bước đi vào vực sâu dưới lòng đất vậy. Trước mắt vẫn là một màu đen kịt vĩnh hằng, tự như không nhìn thấy được ánh sáng nữa vậy. Tùy Phong Phi Vân có lá gan khá lớn, nhưng lúc này cũng không dám tiếp tục đi về phía trước. Hắn xoay người lại, vẫn sờ vách tường mà hướng quay trở về. Chỉ cần có thể trở lại chỗ thạch môn, như vậy thì coi như nhờ vào uy lực linh khí, hắn sẽ đánh cho thạch môn kia mở ra. Tình huống bây giờ thật sự làm cho trong lòng người ta phải hoảng sợ. Trong lòng không khỏi nhớ lại cái tăng bào nhuốm máu kia. Hồi tưởng lại thì dường như càng sinh ra mấy phần quỷ dị. Thật giống như lúc này, nó đang đứng ở sau lưng hắn vậy. Còn có cả cánh tay bạch cốt kia hình như cũng đã mò tới sau lưng hắn. Nghĩ đến đây, Phong Phi Vân không nén nổi mà bước đi nhanh hơn. Nhưng mà lúc này đây, trái tim Phong Phi Vân càng thêm nguội lạnh, bởi vì hắn đã dọc theo đường cũ hướng quay trở về, nhưng đã đi khoảng 2 canh giờ mà cũng không cách nào giờ đến được thạch môn kia. Càng ngày càng kỳ lạ, càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy bất an. Rốt cuộc, đây là cái chỗ quỷ quái gì chứ? Phong Phi Vân dừng bước, không tiếp tục đi nữa, bởi vì cho dù tiếp tục đi, cũng không thể nào từ nơi này mà đi ra bên ngoài. Hình như là hắn đã lao vào một tòa bí địa, rất có thể đã chạm đến trận pháp nào đó. Bây giờ đang tại chỗ này mà đi vòng vòng. Nhất Mội nguyên hỏa. Phong Phi Vân vận linh khí sùng, sùng kích đầy đầu ngón tay hắn muốn đốt linh khí dọi sáng không gian xung quanh. Nhưng mà tuy là hắn có thể cảm giác được độ nóng của ngọn lửa trong tay, nhưng mà mắt lại không thấy được chút ánh sáng nào. Cho dù dùng tới phượng hoàng thiền nhãn cũng không nhìn rõ được. Thậm chí ngay cả nhất mũi nguyên hòa cũng không cách nào chiếu sáng được không gian. Xem ra nơi này Thật sự có bố trí cấm trận nào đó hay là chỉ có nhị muội nguyền hỏa mới có thể chiếu sáng được. Không gian khác biệt thì cần phải có hỏa diễm cấp khác biệt mới có thể dọi sáng. Ví dụ như cuộc sống hiện thực trên thế giới này. Chỉ cần dâm củi thông thường là có thể chiếu sáng. Mà ở một số nơi tiền sơn phúc địa dành cho người tu luyện tụ tập thì chỉ có nhất muội nguyên hỏa mới có thể chiếu sáng được nơi đó. Dĩ nhiên trên thế giới này vẫn tồn tại một số hung địa đặc thù hay không gian đặc biệt ở những nơi kia thì chỉ có nhị muội Nguyên Hòa mới có thể chiếu sáng được. Đương nhiên còn có đệ uẩn A Tị trong truyền thuyết nữa. Quanh năm đều là đêm tối vô biên. Chỉ có ánh sáng của tam muội chân hòa mới có thể ở nơi này mà thầm diệu quang mang. Trình độ quỷ dĩ nơi này vượt qua rất xa so với đánh giá của Phòng Phi Vân. Miểu quỷ ban chỉ Phòng Phi Vân hướng về bức tường vỗ tới một trường, ngón tay cái trên biểu quỷ ban chỉ nhanh chóng chuyển động, phát ra một luồng linh khí bàng bạc, bất thình lình xuất ra. Phong Phi Vân cảm giác giống như hắn đang đánh vào một ngọn núi lớn. Bức tường không nhúc nhích một chút nào. Ngược lại thì cánh tay của hắn lại bị chấn động đến tê dại. Nếu không phải hắn có tinh lực dồi dào, thì một kích vừa rồi đoán chừng đã bị chặt đứt cánh tay của hắn. Dù vậy, hắn vẫn bị chấn động phải lùi về phía sau vài bước. Dưới chân truyền tới một tiếng vỡ vụn vang lên, hình như là đạp phải vật gì đó. Phòng phi vật muốn cúi người xuống nhặt vật kia lên, nhưng mà một luồng sức mạnh vô hình đã gia tăng trên người của hắn, làm cho cơ thể hắn không tự chủ được mà bay lên trên, càng bay càng cao, thật giống như tuyệt đối sẽ không đụng vào trần tháp miếu vậy. Từ đầu tới đây thì lại trở về nơi đó, cũng không cần tới nơi này nữa lại là thanh âm giả nua kia. Trong lúc mơ hồ, Phong Phi Vân phát hiện mình lại có thể thấy rõ mọi thứ trong tháp miếu. Chỉ thấy một tăng y đang ngồi xếp bằng trên đệm cói, xung quanh để vết chân. Còn có một viên Phật trầu mục nát bị người ta dẫm lên vỡ vụn. Chẳng lẽ vừa rồi ta đã ở đây mà đi vòng quanh vị tăng y này? Không cho phép Phong Phi Vân suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt đều biến mất. Một luồng gió rét thổi tới làm cho cả người hắn cũng phải giật mình một cái. Cả người rơi vào trong nước. Xúc địa thành tốn, ngàn dặm trong gang tấc. Phòng Phi Vân từ trong nước bò lên. Trước mắt là sông lớn cuồn cuộn. Bên bờ sông cây mọc ung um tùm. Có một con chim sơn ca đang hót ở trên cây. Thành âm thật là êm tai. Ở nơi này hiển nhiên không phải là tháp miếu. Ở nơi này cũng không có đỗ thủ cao và yêu nam truy sát. Hắn bị người ta dùng linh thông đưa đến nơi ngoài mấy trăm dặm. Ở nơi này chính là bên ngoài sông Hộ Thành của tử tiêu cổ thành. Linh thông xúc địa thành thốn, chỉ xích thiền lý, tuyệt không phải là người bình thường có thể dùng được. Chẳng nhẽ một vị tăng y kia, vậy mà lại lợi hại đến thế. Phòng Phi Vân càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Chín cây cổ liễu, chín tòa tháp miếu, Vậy thì trong tòa phù đệ kia Rốt cuộc cất dấu bí ẩn gì đây Lẽ nào phải gặp được chủ nhân của tòa phù đệ ấy Thì mới có thể biết được câu trả lời Lòng hiếu kỳ của phòng, phòng Phương Phong Phi Vân Nếu như bị khơi dậy Thì coi như là 10 đầu kỳ ngưu Cũng không kéo hắn trở lại được Cửa viện được đẩy ra Phòng tiền tuyết mặc một bộ bạch y đi vào Vừa lúc nhìn thấy Phòng Phi Vân và Phong Danh đứng ở trong viện Thì nhìn chăm chú trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra mấy phần kinh sắc. Đặc biệt là lúc nhìn thấy Phong phi vân, càng thêm mấy phần kinh ngạc. Nương tử à? Cả đêm nương tử cũng không quay trở về là đi đâu vậy? Phong phi vân cẩn thận quan sát phòng tiền tuyết. Chỉ thấy nàng ngoại trừ mang trên mặt vẻ mệt mỏi, cũng không có bất cứ một chút khác thường nào. Phong phi vân cố ý nhìn chăm chú vào trong mắt của nàng. Sòng đồng vẫn trồng trèo xinh đẹp như tinh nguyệt lúc này trong lòng mới bỏ đi hoài nghi đối với nàng. Về mặt của một người có thể thông qua chuyển động của huyết nhục mà thay đổi, nhưng ánh mắt lại tuyệt đối không cách nào thay đổi được. Phong Phi Vân vốn là có chút hoài nghi, nàng và tên yêu nam đã truy sát hắn là cùng một người. Nhưng mà khi nhìn thấy song đồng trong đôi mắt nàng không có che giấu điều gì, thì lại cảm thấy đúng là mình đã quá đa nghi. Phong tiên tuyết nói, Vốn là hôm qua ta dự định đi đến phòng già bản bộ Nhưng đuổi đường lại gặp một con chó điên Nó đuổi theo ta suốt một đêm Thật sự là đúng lúc mà Chẳng qua muội chỉ gặp phải một con chó điên Ta gặp đến hai con Nó đuổi theo chút nữa ta tưởng chừng không còn được kêu cha gọi mẹ nữa Phòng Phi Vân cười nói Lẽ nào người cũng muốn người cũng không muốn biết tại sao con chó điên kia lại đuổi theo ta sao? Cơn tức trong lòng phòng tiền tuyết rất lớn ngay cả phong danh đứng bên cạnh cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Ngoan ngoãn lùi ra rất xa, sợ bị liền lụy đến. Phong Phi Vân nói, Tại sao? Bởi vì con chó điền kia vốn là muốn đuổi theo ngươi, nhưng bởi vì trên người ta nghe thấy được khí tức của ngươi, nên mới đuổi theo ta. Phong Tiên Tuyết tức giận nói. Trong lòng Phong Phi Vân giật bắn lên, đã đoán được đó là người phương nào rồi. Ngước mắt nhìn xung quanh một chút, nói. E rằng là một con chó mẹ đấy. Bây giờ nàng ấy đang ở đâu? Hừm, người nói nàng ta là chó mẹ. Chẳng phải cũng thừa nhận mình là con chó đực sao? Các người đúng là một đôi cầu nam nữ. Rất dễ nhận thấy phòng tiền tuyết tức giận cũng không phải là bị người kia đuổi theo suốt một đêm. Tức giận như vậy là do tên khốn phòng phi vân này. Rõ ràng gọi nàng ta là nương tử mà lại đi trêu chọc nữ nhân khác. Nàng vốn cho rằng Phòng Phi Vân đã lãng tử hồi đầu, nhưng thật không ngờ hắn vẫn cứ là một kẻ phong lưu. muội thực sự bị nàng ấy đuổi theo suốt một đêm. Phong Phi Vân biết nhất định là đồng phương kính nguyệt đã đi đến từ tiêu cổ thành. Với tu vi của nàng cùng với linh tính hạo thiên linh kính, nói không chừng thật sự đã nhận ra được khí tức của hắn trên người Phong Tiên Tuyết. Phong Tiên Tuyết nói, Người không tin lời của ta. <laughs> Ta chỉ là không tin muội có thể trốn thoát khỏi bàn tay của nàng ấy. Phòng Phi Vân nói. Tù vi đồng phương kính nguyệt cực cao, trong tay lại nắm giữ một món linh khí. Ngay cả Phong Phi Vân cũng rất khó trốn thoát khỏi tay của nàng. Huống chi tu vi Phong Tiên Tuyết còn không bằng hắn, thì tại sao có thể trốn thoát khỏi tay của Đông Phương Kính Nguyệt được chứ? Trừ phi, Phong Tiên Tuyết che giấu tu vi. Trong mắt Phong Tiên Tuyết lóe lên một chút vẻ khác thường hơi im lặng một chút, lại nói. Đáng lẽ ta cũng không tin mình có thể trốn thoát khỏi tay của cô của nàng ấy, nhưng thực sự đã trốn thoát được. Câu trả lời mơ hồ của nàng hiển nhiên không phải là nói thật. Phong Phi Vân dĩ nhiên là nhìn thấu điều gì đó ở trong mắt nàng, nhưng cũng không có nói thẳng ra, bởi vì hắn cũng không muốn suy đoán lòng dạ phụ nữ, dù cho đoán đúng cũng đoán không ra. Vậy thì tội gì làm cho mình đau đầu nhức óc chứ? Phòng Tiên Tuyết hiển nhiên là không muốn tiếp tục dây dưa với đề tài đó nữa, vội vàng hỏi. Không phải là người theo dõi đỗ thủ cao sao? Có kết quả không? Phòng Phi Vân cười ha ha. Nếu ta thật sự đuổi kịp đỗ thủ cao, e rằng bây giờ đã không về được rồi. Ngươi thật không có đuổi kịp hắn. Phòng Tiên Tuyết hiển nhiên không tin lời nói của Phòng Phi Vân. Dĩ nhiên là không rồi. Phòng Phi Vân cũng không muốn để cho nàng biết rõ mình bị đỗ thủ cao và tên yêu nam đuổi chạy khắp thành. Nghĩ đến tên yêu nam, Phong Phi Vân không khỏi nhíu mày, nói. Đời thứ năm phong gia có xuất hiện tài tuấn nghịch thiên nào không? Tu vi yêu nam kia tuyệt đối không kém hơn đỗ thủ cao là bao nhiêu. Thực lực càng cường giả hơn cả những trưởng lão cấp bậc tiền bối nữa. Nếu như đời thứ năm phong gia thực sự xuất hiện một nhân kiệt lớn như vậy, thì không thể nào không bị mọi người biết đến. Phòng Tuyên Tuyết còn chưa trả lời thì phòng danh đứng bên cạnh cũng đã cướp lời. Nghe nói đời thứ năm phòng giả thực sự là có xuất hiện một vài tài tuấn nghịch thiên ờ, nhưng mà họ đều ở những nơi cực kỳ bí ẩn mà thí luyện để trùng kích vào cảnh giới cao hơn. Họ chính là những người trí dũng kiệt xuất thực sự của lớp trẻ phong gia. Tù vi của mấy tài tuấn nghịch thiên này cao hơn cả loại người như phong vũ. Chẳng qua là vẫn chưa lộ diện, cho nên mới không muốn người khác biết. Phẩm tiền tuyết nói thêm vào. Ta cũng nghe qua tin đồn có liên quan. Lúc 3 năm trước, cao tầng phong gia đã triệu hồi những anh kiệt thật sự của đời thứ năm phong gia. Họ dùng một số lớn linh dược để trọng điểm bồi dưỡng, lại được phép tu luyện công pháp đứng đầu. Ngay cả mấy vị lão tổ phong gia cũng đích thần xuất thủ, muốn đưa bọn họ bồi dưỡng thành cự kình của phong gia tương lai. Thiên hạ không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Tuy là chuyện này được giấu kín, nhưng vẫn có tin đồn truyền ra ngoài. Phòng Phi Vân gật đầu nói. Cái này thì đúng rồi. Một đại gia tộc chân chính nhất định sẽ đào tạo ra mấy người kinh thái tuyệt diễm. Làm sao có thể là những người bần rong kia chứ? Thì ra là con em gia tộc kinh thải tuyệt diễm cũng đã sớm được triệu hồi. Tên yêu nam kia có thể là một trong số những người kia hay không? Phòng tiền tuyết hử lạnh một tiếng nói. Dù cho những tài tuấn nghịch tiên ưu tú như thế nào đi nữa Thì chuyện đó cũng có liên quan gì đến ngươi Cho dù với chút bản lĩnh của ngươi mà có tham gia tiềm long đại chiến Đoán chừng ngay từ vòng thứ nhất đã bị loại rồi Ngươi vẫn nên dùng thêm chút thời gian đó mà suy tính xem Đối phó với con chó mẹ kia như thế nào đi Nếu như nàng ta đuổi theo đến đây E là có vài người sẽ bị nàng ta cắn chết tươi đấy Nói xong lời này Nàng liền xoay người đi vào trong ầm một tiếng đóng cửa vang lên Cơn thịnh nộ của nàng còn chưa có tiêu tan. Phòng Phi Vân sững sờ tại chỗ, tiếp đó vuốt vuốt cổ, cười to nói. Ehm, nếu như thiên hạ có một con chó mẹ đẹp như vậy, dù cho có bị nàng cắn hai cái, thì ta cũng rất vui lòng. Một cái ghế đầu từ trong cửa sổ bay ra, thiếu chút nữa đã đập vào đầu của Phòng Phi Vân. Thật may là hắn né kịp, nếu không thì không phải ở trên đầu sẽ bị đập thành một cái khe hở cho máu chảy ra sao. Quá bạo lực, quá là bạo lực. Tuy là Phong Tiên Tuyết nói chuyện không dễ nghe, nhưng cũng rất có lý. Nếu như Đồng Phương Kính Nguyệt thực sự tìm tới Tiềm Long Biệt Viện, thì e rằng lực tàn phá so với đỗ thủ cao còn cao hơn. Đến lúc đó, Phong Phi Vân hắn không nổi danh cũng khó nhỉ. Vùng trời Tiềm Long Biệt Viện có bố trí trận pháp, cho dù là Hạo Thiên Linh Kính cũng chưa chắc có thể tìm ra được ta. Chỉ cần ta không rời khỏi Tiềm Long Biệt Viện, thì bà nương chết bầm đông phương kính nguyệt kia nhất định không tìm được ta. Phòng Phi Vân không nghĩ nhiều nữa, định bụng sẽ bắt đầu nghiên cứu thẻ tre này thật tốt. Miếng thẻ tre này dài khoảng gang bàn tay, rộng khoảng hai ngón tay, chính là làm từ bạch ngọc trúc ở nước Tây Vực. Chất liệu gỗ vô cùng rắn chắc, coi như là thiết đào bình thường cũng rất khó làm hao tổn đến nó. Sau khi chạm tay vào thì thấy nó mang theo vài phần lạnh ngắt, có vẻ khá nhắn bóng, thật giống như cầm một miếng bảo ngọc. Trên thẻ tre có khắc từng dòng huyền văn đồ khắc cổ quái, giống như ghi lại chính là một góc sơn xuyên đại hà nào đó. Bởi vì thẻ tre thực sự quá nhỏ, nên căn bản nhìn không ra toàn cảnh những sơn xuyên đại hà này. Hiển nhiên cũng sẽ rất khó biết nơi này rốt cuộc là đã ghi chép nơi nào. Thường sinh động phủ Vị trí chính giữa thẻ tre có khắc bốn chữ cái nhỏ, Mỗi một chữ nhỏ thật giống như chân một con ruồi. Nếu không phải chăm chú nhìn kỹ thì rất khó mà phát hiện ra bốn cái chữ nhỏ này. Bốn chữ nhỏ này chính là thường sinh động phủ. Bên cạnh dòng chữ nhỏ có dùng mực đỏ vẽ một điểm nhỏ, hình như chính là vị trí của thường sinh động phủ. Nghe đồn tư chất phòng vũ còn rất kém, thậm chí ngay cả nền móng tù tiên cũng không có, nhưng lại tìm được một chỗ mật địa trong kinh hoàn cổ sơn lấy được một giọt linh tuyền, thối thể luyện cốt. Chẳng những thiền từ thượng thừa mà tu vi càng đột phá vượt bậc. Chẳng lẽ chỗ mật địa kia chính là thường sinh đậu phủ khắc trên thẻ tre này? Suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân càng ngày càng rộng mở, liên tưởng đến rất nhiều thứ. Cuối cùng càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Nếu như trên thẻ tre này khắc lại chính là địa mạo của kính hoàn cổ sơn, thì lại chứng thực thường sinh đậu phủ là có thật. Trong lòng Phong Phi Vân mừng rỡ, phải biết rằng linh tuyền có thể so với linh dược kỳ bảo, có thể làm cho tay cụt mọc lại, bạch cốt sinh cơ, tù vì thăng cấp. Phong Phi Vân tu luyện chính là bất tử phượng hoàng thân. Nếu có thể nhận được một giọt linh tuyền, thì trình độ tu luyện liền có thể tăng nhanh tốc độ cực đại. Nếu có thể tu luyện tới tầng thứ ba hoàn huyết, tu vi nhất định cao ca mãnh tiến. Đến lúc đó hiển nhiên cũng sẽ không sợ loại người như đỗ thủ cao hay tên yêu nam. Lúc Phòng Vũ phát hiện ra linh tuyền chính là thân thể phạm nhân, nhiều nhất chỉ có thể tiêu hóa một giọt linh tuyền. Nếu như uống nhiều nhất định bạo thể mà chết. Nếu như trên miếng thẻ tre này khắc lại chính là bản đồ thương sinh động phủ thì nhất định là phòng Vũ muốn chờ lúc tu vi cường đại sẽ đi vào trong đó, dùng linh tuyền thối thể. Nhưng lại không ngờ để lộ tin tức ra ngoài, ngược lại là rước họa sát sinh vào thân. Phong Vĩ Vân đại khái suy đoán ra nguyên nhân hậu quả trong đó, nhưng chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao thì trên thẻ tre rốt cuộc ghi khắc lại có phải là địa mạo kính hoàn cổ sơn hay không thì cũng chưa thể xác định được. Đột nhiên cửa chính bị một người dùng một cước đá văng. Phòng tiền tuyết hùng hằng từ bên ngoài đi vào, khẽ quát lên. Phòng phi vân, người và con chó mẹ kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phòng tiền tuyết vốn đã quay về phòng, định bụng sẽ ngồi thiền tu luyện. Nhưng mà trong lòng càng nghĩ càng tức giận. Cuối cùng vẫn là không nhịn được liền xông qua đây, muốn hỏi rõ ràng chuyện này. Nếu tiểu tử Phong Phi Vân đã thề muốn thay đổi, triệt để, thì làm sao có thể đến chỗ trường hoa gẹo nguyệt. Nếu không đem chuyện này hỏi cho rõ ràng, thì nàng không cách nào an tâm mà tu luyện. Phong Phi Vân vốn đang nghiên cứu thẻ tre, nào ngờ nàng đột nhiên lại xông tới. Hắn vội vàng đem thẻ tre nắm ở trong tay, rồi đưa vào trong tay áo. Ừ, ừ, nương tử à, việc này mắng chửi người khác cũng không phải là một thói quen tốt. Phong Phi Vân cười gượng hai tiếng, thản nhiên nói. Cái mũi cao của Phong Tiên Tuyết cau lại, đôi môi nhẹ nhàng vểnh lên, đi thẳng tới chỗ Phong Phi Vân đang đứng bên cạnh giường, liền nhìn về phía ống tay áo của hắn mà nắm lấy, nói. Ngươi, vừa mới giấu cái gì vào trong tay áo? Ờ, à, cái này đều bị muội nhìn thấy. Phong Phi Vân tự nhận là mình làm việc không để lại dấu vết, nhưng không nghĩ đã bị nàng nhìn thấy được. Phòng Tiến Tuyết tuy là tuổi không lớn lắm, hơn nữa răng dấp lại tào nhã. Nhưng cũng không phải là một người thục nữ. Nàng trực tiếp kéo cánh tay của Phong Phi Vân lại, đôi tay nhỏ bé lên hướng vào trong tay áo của hắn, sờ soạng. Tay của nàng ấm áp mà linh hoạt, chạm vào cánh tay của Phong Phi Vân, quả thực giống như bị điện giật vậy, làm cho lòng người như phát sinh cờ bay phấp phới. Tưởng chừng như mất hồn vậy, làm cho trong đầu người ta mơ tưởng viễn vọng. Tuy là cảm thấy rất thích, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn bắt đầu dãy rủa giống như bị nàng ô ô ích ích vậy, cả kinh kêu lên. Không được nha, nương tử à, muội mò ta thật là nhột." Phong tiền tuyết hình như cũng cảm thấy có chút không ổn, trong lúc nhất thời, vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng lên, vội vàng buông tay ra nói. Vậy, người tự móc ra đi, ta cũng không mò nữa. Nhưng mà lúc nói xong lời này, nàng lại hối hận. Lời này quả thực càng khiêu khích thần kinh người ta mà. Phong Phi Vân cười hắc hắc. lại bảo bối này không ngại lấy ra đâu nha. À, đừng, đừng, đừng động thủ, ta lấy ra, ta lấy ra là được mà. Quá bạo lực rồi, quá bạo lực rồi. Phòng Tiên Tuyết chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nha đầu, tuổi tác chỉ mới 14, so với phòng Phi Vân còn phải nhỏ hơn 3 ngày. Hơn nữa hai người từ nhỏ đã chơi đùa cùng với nhau, cũng coi như là thành mai trúc mã, lưỡng tiểu vô sai. Phòng Phi Vân đối với nàng vẫn có chút yên tâm. Huống chi, phòng Tiên Tuyết quanh năm ở trong từ tiêu cổ thành, đối với địa mạo xung quanh cũng có nhiều quen thuộc. Hoặc là nàng có thể nhận ra được vị trí địa mạo trên thẻ che này cũng nên. Nếu như trên thẻ tre ghi chép lại vị trí thật sự có linh tuyền, Phong Phí Vân cũng không ngại tặng nàng hai giọt. Phía trên miếng thẻ tre phác họa đạo hoành hắc, tựa như sơn xuyên, tựa như hà đồ, tựa như cấm cốc, tựa như tuyệt nhai. Ghi chép lại chính là một nơi địa mạo nguyên thủy, làm cho người ta cảm giác huyền bí vô hạn. phong tuyển tuyết cầm thẻ tre, cẩn thận quan sát. Đôi Mỹ ngầu căn bản cũng không chấp động thật giống như đang lặng lẽ ghi nhớ vết tích trên bản đồ. Nhưng giữa hai hàng lông mày của nàng thỉnh thoảng hơi nhíu lại. Dễ nhận thấy hòa văn khắc trên thẻ tre thực sự quá mức phức tạp. Rất khó đi qua đại não của con người để ghi nhớ kỹ càng. Muội có biết xung quanh tứ tiêu cổ thành có nơi nào có địa mạo như vậy không? Phòng Phi Vân chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt nàng, tựa như muốn từ trong mắt nàng nhìn ra chút gì vậy. Càng nhớ lại hoa văn khắc trên thẻ tre, nàng càng cảm thấy đầu óc quay cuồng, giống như muốn vỡ ra vậy. Cuối cùng chỉ có thể coi như không có gì, không dám nhìn thêm một chút nào nữa hết. Hoa văn khắc trên này tuyệt đối không thể ghi nhớ lại trong đầu. Trên thẻ tre ghi chép rất nhiều nơi tuyệt nhai kỳ sơn, lại có đại hạ thâm cốc. Nhưng thật ra có phần giống như kính hoàn sơn cách đây 800 dặm. Nhưng mà kính hoàn cổ sơn âm u nguyên thủy kéo dài liên miên cả ngàn dặm. Trên thể tre này chẳng qua cũng chỉ ghi chép một góc nào đó. Nếu muốn tìm ra góc này ở trong thâm sơn rừng rậm, thì quả thực còn khó hơn lên trời. Phòng tiền tuyết lại nói, Hơn nữa, chẳng qua cũng là ta suy đoán có thể là kính hoàn cổ sơn mà thôi. Căn bản là cũng không thể xác định một góc địa mạo ghi chép trên thẻ tre, chính là chỗ đó. Dù sao, thiên hạ to lớn, cũng không phải chỉ có một góc kính hoàn cổ sơn này. Phong Phi Vân cũng không để ý nhiều như vậy. Trong lòng đã khẳng định đó nhất định chính là kính hoàn cổ sơn. Không thể nghi ngờ gì hơn. Đoạt lấy thẻ trẻ lại, nhét vào trong ngực, nói. Kính hoàn cổ sơn ở hướng nào của Tử tiêu cổ thành? Hướng Tây Bắc, thị trấn Long Thạch. Phòng tiền tuyết nói. Bây giờ người sẽ đi tới kính hoàn cổ sơn. Làm sao có thể? Bà nơn chết bầm đông phương kính nguyệt vẫn còn đang ở Tử tiêu cổ thành. Nếu như ta rời khỏi Tiếu Long Biệt Viện Thì dám chắc sẽ bị nàng ấy để mắt tới Đến lúc đó không chết trong tay nàng ta mới là chuyện lạ Tối qua lại bị hai con chó điên kia đuổi quá chừng Chân tay mệt mỏi mềm nhũn hết cả Bây giờ ta phải ngủ một giấc thật ngon trước đã Nương tử à Nương tử có muốn ngủ chung với ta không hả Phòng Phi Vân nhìn chăm chú xuống đôi chân thon dài thẳng tắp của phòng tiền tuyết Tuy là y phục bệnh y kính sam nhưng căn bản không che đậy được vóc dáng tuyệt vời của nàng. Dù cho không cần chạm vào cũng có thể khẳng định được đôi chân ngọc ấy tuyệt đối khá mềm mại. Hai mắt Phong Phi Vân lộ ra vẻ bỉ ổi. Từ hai chân của nàng lại chuyển qua trước bộ ngực của nàng. Đúng là đầy đặn tròn trịa mà. Quả thực so với tiểu vu nữ La Ngọc Nhi kia thì còn trổ mã hơn. Điều này không khỏi làm hắn xúc động. Trước mắt là tù tiên giới, nam nhân đều phải luyện cốt thối thể, Chẳng lẽ nữ nhân ngực to thân hình thon gọn đều đứng ở đây cũng không được phép hay sao? Phong Tiên Tuyết đối với ánh mắt sắc lang này của Phong Phi Vân thì đã sớm khó chịu. Rất muốn nhào tới móc hai mắt của mà hắn giả. Nhưng lại sợ sau khi mình nhào tới không móc được mắt của hắn mà còn bị hắn phản công ở trên giường. Thì ra nàng ta là Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Tiên Tuyết nói. Phong Phi Vân đã nằm ở trên giường hình như thực sự muốn đi ngủ sau khi lấy chăn bông đắp lên trên người Lại ngẩng đầu lên trêu đùa nói Nương tử à Bây giờ cũng là ngày lành tháng tốt Nếu mà nàng không muốn rời đi Vậy thì vui vẻ lại với đây đi Ta nhất định là làm cho nương tử có một buổi sáng khó quên Phẩm tiền tuyết lạnh lùng liếc hắn một cái Xoay người rời đi Nói Hay là ngươi đi tìm vị đông phương cô nương kia đi Rồi làm cho nàng ta cùng với ngươi trải qua một buổi sáng khó quên nhá Cửa bị đóng lại, tiếng bước chân của phòng tiên tuyết dần dần đi ra. Thật ra thì ta cũng muốn, nhưng mà cô ấy lại không muốn. phong phi vân vừa cười vừa la thật lớn, thật giống như chỉ sợ phong tiên tuyết không nghe được vậy. phong tiên tuyết đúng là đã đi rất xa, ngay cả tiếng bước chân cũng đã biến mất. Trong viện, rất nhanh lại khôi phục sự yên tĩnh. Không bao lâu sau, có một bóng người từ trong gian phòng kia lẻn ra, leo qua tường, rồi dọc theo một con đường mòn hẻo lánh, đi tới chỗ bức tường trong tiềm long biệt viện. Người này dĩ nhiên là Phong Phi Vân. Nếu đã biết được trên thẻ tre ghi khắc chính là địa mạo kính hoàn cổ sơn, thì hắn đâu còn bình tĩnh được nữa. Coi như mạo hiểm phiêu lưu để đồng Phương Kính Nguyệt truy sát, thì hắn nhất định cũng muốn tìm được thương sinh động phủ. Chỉ cần có thể lấy được linh tuyển, tu vi liền thăng cấp. Như vậy thì coi như thiên hạ to lớn cũng phải có đất dùng thân. Nhà đầu ngốc tuyển tuyết này Quả nhiên là ngực lớn nhưng không có đầu óc Như vậy mà đã dễ dàng buông tha cho ta Mỹ nữ vô não mà Phong Phi Vân cảm thán đôi câu Sau đó liền tung người lên một cái Đã nhảy vọt khỏi tường rào vách đá xanh Của tiềm long biệt viện Rơi xuống trên cây phòng trên đường lớn Tiềm long biệt viện nằm ở nơi ngoại thành xa xôi Xung quanh cũng không có chợ phồn hoa Đường tuy là rộng lớn Nhưng lại có rất ít người Nhưng thật ra lại có một chiếc cổ xe đồng thần lộc dừng ở giữa đường lớn. Sơn lộc thuần tuấn, trên bốn vó đều có móng ngựa bằng đồng, trên lưng che phủ bởi vảy màu xám bạc, trên cổ quần xích sắt lớn như cánh tay. Cổ xe kéo theo tám cái bánh xe thật to. Lá phòng đỏ như lửa bị gió thổi rơi rơi, tung bay lả tả trên đường lớn. Đang lúc cổ xe đồng thần lộc đứng ở bên cạnh cây phòng, đang lúc thần lộc vẫn còn đang hắt hơi, trong lỗ mũi phun ra luồng khói xanh. Phu xe, đi đến Long Thạch Trấn bao nhiêu tiền? Phong Phi Vân đi tới, tay nhẹ nhàng sờ trên lưng thần lộc, trong lòng thầm khen, một con ngựa thần thật tốt. Loại xe đồng thần lộc này ở trong tứ tiêu cổ thành cũng không phải là hiếm thấy. Chỉ cần đưa ra giá cả cao một chút, thì người đánh xe có thể đưa người đi tới bất kỳ chỗ nào người muốn. Đây chính là muốn ra khỏi thành rồi. Thành âm trong cổ xe đồng truyền tới. Người sợ ta đây không trả nổi giá. Phong Phi Vân cười nói. Nhưng mà nụ cười trên mặt rất nhanh đã biến mất. Bởi vì thanh âm của phu xe kia quả thực quá quen thuộc. Ta là sợ người rời khỏi thành làm chuyện xấu. Phong tuyển tuyết từ trên cổ xe đồng chui ra, ngồi lên trên vị trí người điều khiển cổ xe. Trong tay nắm xích sắt, xuyên qua chóc mũi thần lộc. Gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười đắc ý cười đến mức thật xinh đẹp. Nàng dĩ nhiên là rất đẹp, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp, tay đẹp, chân cũng đẹp. Đặc biệt là cười tươi như vậy thì quả thực sẽ cầu dẫn mất linh hồn bé nhỏ của người khác. Cũng không biết Phong Phi Vân là đang ảo tưởng cái gì. Dưới tình cảnh này, nhìn thấy nàng đang cười ngây ngô mà suy nghĩ. Nụ cười này đúng là làm cho lòng hắn hơi giật mình. Tự như suốt đời không thể quên đi nụ cười này. Cũng giống như chuyện nam nữ vừa gặp đã yêu nhau vậy Tâm tình lay động cũng là chuyện bình thường thôi Nhìn cái gì vậy? Muốn đánh nhau phải không? Trên trán phòng tiền tuyết bốc lên hắc tuyến Cho rằng tên Phong Phi Vân này lại đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì đây Cái này tiền tuyết muội muốn đi đâu vậy? Lần này hiếm thấy Phong Phi Vân không có hứng thú trêu ghẹo nàng Cũng không có gọi nàng là nương tử Cái đầu nhỏ của Phong tiền Tuyết hơi nghiêng ngón tay cầm lấy sợi tóc vuốt vuốt. Chấp chấp mắt, cười nói. Ta biết ngươi muốn đi kính hoàn cổ sơn, vì vậy liền đi mướn chiếc cổ xe đồng thần lộc này để chờ ngươi. Ngươi xem, ta mới đợi được thời gian một chung trả mà ngươi đã mò tới. Lần này đến lượt phòng Phi vân trên tràn bốc lên hắc tuyến, trong lòng xúc động. Thì ra trong thiên hạ này vẫn còn có nữ nhân không phải là cây đèn cạn dầu. Nếu như đem nữ nhân này xem như là kẻ đần độn, vậy thì mình mới chính là kẻ đần nhất trái đất này. Cho dù tiểu cô nương tiên tuyết này nhìn như loại ngực lớn không có não, nhưng trong đầu cũng sáng sủa lắm. Một hai câu tuyệt nhiên là không lừa được nàng. Phòng Phi Vân nói, Thật ra thì ta chưa bao giờ nghĩ tới việc phải đi kính hoàn cổ sơn. Mang theo một nữ nhân đến nơi thâm sơn tìm bảo vật cùng với việc đi vào kỹ viện tầm hoa vấn liễu khá giống nhau. Nhưng khác biệt lớn nhất là ở chỗ, một người không cần trả tiền, một người cần phải trả tiền. Phòng Phi Vân dĩ nhiên là không muốn mang nàng theo. Dù sao thì cô nam quả nữ đi vào sâu trong rừng rậm cũng khó tránh khỏi phát sinh một số chuyện ngoài dự liệu. Phòng Phi Vân lần này là đi tìm thương sinh động tiên, chứ không phải là đi tìm cái động tiên nào khác. Nhưng mà, người vừa mới nói muốn đi Trấn Long Thạch mà. Ánh mắt phòng tiền tuyết híp thành hình trăng lưỡi liềm, lồng mi run lên một cái, đem toàn bộ sức mạnh của mình hoàn toàn thu liễm lại. Lúc này tự như một con mèo nhỏ đáng thương, chỉ hy vọng Phong Phi Vân có thể mang nàng cùng lên đường. Phong Phi Vân cảm thấy đau đầu nói. Ờ, Tiên Tuyết, cô không phải là ta không muốn dẫn muội đi. Thực sự là chuyến đi này quá nguy hiểm. Nghe nói buổi tối ở kính hoàn cổ sơn tương đối không an toàn. Có huyết thì bò từ dưới mộ đi lên đảo, đi dạo, con nữ quỷ hát vang dưới ánh trăng lại có bộ xương khô bạch cốt tập hợp thành lập sơn trại, chuyên môn đi bắt những cô gái có dáng dấp xinh đẹp mà luộc nước rồi ăn sống. Những nơi như thế này thì muội vẫn không nên đi là hơn. Phòng Phi Vân biết Phòng Tiên Tuyết từ bé đã sợ ma quỷ, vì vậy bèn đặc biệt nói những thứ này để hù dọa nàng. Không sao đâu, nhưng nếu người không mang ta đi, thì ta liền dán cáo thị khắp thành, nói trong kính hoàn cổ sơn có báu vật xuất thế, Đến lúc đó, toàn bộ cường giả của tử tiêu cổ thành đều hướng về kính hoàn cổ sơn. Dù cho ngươi không mang ta đi, thì ta cũng có thể cùng mọi người đi đến đó. Phòng tiền tuyết vẫn giả bộ vui vẻ, cười thoải mái. Đôi chân thon dài mảnh khảnh treo trên cổ xe đồng, nhẹ nhàng vẫy tay với cô tiểu muội muội tử la nhà bên cạnh. Nàng càng giả bộ là cả người lẫn vật đều vô hại, thì Phong Phi Vân càng đau đầu. Vậy được rồi, muội có thể đi, nhưng đến lúc đó nếu bị dọa đến khóc nhè, thì cũng đừng có mà oán trách ta. Phùng Phi Vân dẫm lên càng xe rồi nhảy vào trong cố xe đồng thần lộc. Nếu đã không thể bỏ nàng ở lại, vậy thì cũng chỉ có thể mang nàng theo. Tu vi của nàng cũng không tệ. Phùng Phi Vân không sợ đến lúc đó nàng sẽ gây cản trở. Chẳng qua chỉ là tò mò, tại sao nàng cứ nhất định muốn đi theo. Ha, vậy chúng ta ngay bây giờ đi đến kính hoàn cổ sơn nhá. Trên mặt phòng tiền tuyết mang theo nụ cười quỷ dị. Chúng ta phải đi thật nhanh. Dù sao, ta vẫn cảm thấy chuyến đi này sẽ không yên ổn. Trong lòng Phong Phi Vân mang theo mấy phần lo lắng, phải biết rằng Đỗ Thủ Cao và tên yêu nam kia đều thấy qua trẻ tre. Với ý chí của bọn họ thì dám chắc đã phân tích ra. Trên thẻ tre ghi chép chính là địa mạo của kính Hoàn Sơn. Tuy là bọn họ không cách nào ghi lại địa đồ văn lộ trên thẻ tre, nhưng rất có thể đã chờ ở Trấn Long Thạch. Bởi vì Trấn Long Thạch chính là con đường nhất định phải đi qua mới đến được kính hoàn cổ sơn. Một con thần lộc kéo cổ xe đồng tám bánh, cứ như một bộ kỵ binh dũng mãnh chạy nhanh ra khỏi tứ tiêu phủ thành, lao nhanh về hướng tây bắc, làm cho những lá rụng bên vệ đường cả kinh mà bay cuốn lên. Tiềm lòng đại chiến và bình thư thiết quyển hội đang đến gần. Mấy vị tài tuấn nghịch thiên đời thứ năm phong ra kia, dám chắc cũng sắp xuất thế. Một khi những người này xuất hiện, nhất định giành chấn thiên hạ. Nếu ta muốn ở nơi này tỏa sáng một chút tài tuần nghịch thiên, mở ra một con đường mới, như vậy thì bây giờ nhất định phải nắm bắt thời gian để nâng cao tu vi. Lần đi kính hoàn cổ sơn này cũng có vẻ vô cùng cấp bách. Lòng Thạch Trấn nằm ở cánh đồng hoang rộng lớn ở hướng Tây Bắc, gần với kính hoàn cổ sơn. Đây chính là một trấn nhỏ duy nhất trong phạm vi mấy trăm dặm. Bởi vì trong kính hoàn cổ sơn có nhiều linh thạch, mạch khoáng, nên sẽ lấy lòng thạch trấn làm trạm trung truyền vì vậy cái chấn nhỏ này mới khá nổi tiếng ở từ tiêu cổ thành. Rất nhiều người tu luyện đều biết đến sự tồn tại của cái chấn nhỏ này. Lúc phòng phi vân chạy tới Long Thạch Trấn thì màn đêm đã buông xuống. Bánh xe quay tròn theo con đường nhỏ vào trong chấn làm cho sự tĩnh mịch của chấn nhỏ bị phá vỡ. Cách ra, đây là muốn đi kính hoàn cổ sơn. Bây giờ trời đã tối, trong núi rất không an toàn. Nếu không đi ngay thì hay là vào trạm dịch Bạch Mã của chúng tôi nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai rồi theo đoàn xe cùng lên đường. Như vậy ngược lại an toàn không ít. Cổ xe đồng thần lộc mới vừa dừng. Một thằng nhỏ đội mũ tròm đã vội vàng ra đón. Cười cợt nhả. Nhóm Tuấn Nam Mỹ nữ giống như Phong Phi Vân và Phong Tiên Tuyết thì thằng nhóc này gặp quà cũng không ít. Có vẻ họ đều là những con em của gia tộc đến đây đi tuần tra khu nhỏ hoặc là đến kính hoàn sơn rèn luyện hay hoặc giả là một số đệ tử tiên môn đến trong thầm sơn sưu tầm dược vật và linh bảo. Gặp phải khách nhân như vậy, đối phương đều khá là hào phóng bởi vì bọn họ cũng không thiếu tiền. Phòng Phi Vân liếc nhìn lại, liền đem toàn bộ chấn nhỏ nhìn thấu đến từng ngõ ngách, thậm chí có thể thấy được sườn lĩnh đen nghìn nghịt ở phương xa. Có từng luồng gió âm hàn, mùi thơm thoang thoảng của tùng bách từ trong núi thổi tới, làm cho người ta cảm thấy khoan khoái. Tiểu ca, tại sao buổi tối ở Long Thạch Trấn lại lạnh tanh như vậy? Ngay cả một ngọn đèn cũng không có. Phật Phi Vân ngửi được một luồng khí tức không bình thường. Lúc này mới vào nửa vào đêm. Dù cho trấn nhỏ không thích tiếng động ồn ào, cũng không thể ngay cả một ngọn đèn dầu cũng không có. Thằng nhóc kia hình như đã quá quen biết với loại chuyện quái dị này. Đè thấp âm thanh, nhỏ giọng nói. Nghe nói gần đây, gia tộc Ngân Câu đào được vật chẳng lành gì đó trong hầm mỏ. Trong kính hoàn cổ sơn có rất nhiều hầm linh thạch. Các đại gia tộc và tiền môn đều khai thác hầm mỏ ở trong núi, cùng nhau ở trong đó phân chia tài nguyên. Kính hoàn cổ sơn cũng giống như tiền sơn linh phủ vậy. Dù sao cũng chính là chỗ trồn sơn của những người tu tiên tuyệt hảo. Mộ tổ tiên của mấy đại gia tộc trong từ tiêu cổ thành đều ở trong kính hoàn cổ sơn này. Những hải cốt tu tiên giả bởi vì nguyên nhân tu luyện từ lâu đã khác hẳn với người thường. Xảy ra dị biến tương đối lớn Loại biến hóa này được gọi là nhân biến. Nếu như sau khi chết chôn ở một chỗ đặc thù, những chỗ này sẽ sinh ra địa biến. Lúc nhân biến, lúc địa biến, phát sinh cộng hưởng. Vậy thì từ thi chôn trong lòng đất cũng sẽ phát sinh thay đổi. Loại thay đổi này khá phức tạp, kết quả cuối cùng sinh ra cũng không giống nhau. Như chết mà sống lại, cái này được gọi là sinh biến. Như thế sẽ hóa thành huyết thi hung tàn, cái này được gọi là thi biến. Như sẽ ngừng tụ linh khí xung quanh, biến đổi sinh thái khu vực, hình thành tuyệt địa hùng sát. Cái này được gọi là hùng biến. Dù sao thì biến hóa cũng có rất nhiều loại. Mỗi một loại đều kinh hãi thế tục, giống như bảo địa kính hoàn cổ sơn vậy. Đã phát sinh địa biến. Sau khi những lão tổ của gia tộc tu tiền chết già, thì sẽ được chọn chôn cất ở những nơi thế này. Hy vọng có thể mượn địa thế của nơi này để cho người chết được sống lại. Nhưng mà đã mấy ngàn năm trôi qua, người chết sống lại ít lại càng ít. Ngược lại thì ác thì hùng quái xuất hiện nhiều không kể xiết. Trong vòng 800 dặm xung quanh kính hoàn cổ sơn, từ trước tới nay, chưa hề được yên ổn coi như là ban ngày. Ở trong rừng gặp một vị lão thì đang chơi cờ, như vậy cũng hoàn toàn có khả năng. Điều chẳng lành gì vậy? lòng hiếu kỳ của Phong Phi Vân lại dâng lên. Thằng nhóc kia hình như có chút kiêng kỵ, nên cũng không muốn nhiều lời. Nhưng mà sau khi Phong Phi Vân ném một đồng tiền vàng cho nó, nó lại không một chút gì kiêng cữ nào. Mấy ngày gần đây, nghe nói trong hầm mỏ gia tộc Ngân Câu đào được một khung huyết nê. Cũng trong ngày hôm đó có mấy người chẳng biết tại sao lại bỏ mạng. Không còn có người nào dám động thủ tiếp tục đào mỏ. Cho đến vài ngày sau có một đại nhân vật của gia tộc Ngân Câu từ trong từ tiêu phủ thành chạy tới thì hầm mỏ mới tiếp tục được đào. Còn về sau này đào được cái gì thì không biết được. Thằng nhóc kia hết sức cẩn thận, có nhiều chuyện không dám nói ra, sợ phải chọc tới thứ chẳng lành gì đó. Phòng Phi Vân lại móc ra một nắm đồng tiền vàng bỏ vào trong tay của nó. Thằng nhóc kia mừng rỡ, nghĩ thầm bây giờ đã gặp được một kim chủ, tiếp tục nói ta có một vị anh bà con ở phương xa, là việc thống kê ở trong hầm mỏ. Nghe hắn nói, ngày hôm qua trong hầm mỏ, đào ra được một tòa cổ chi di chỉ, hình như chính là một tòa miếu thờ được chôn cất trong lòng đất mấy ngàn năm trước. Trong miếu thờ có chôn cất rất nhiều thi thể cổ tăng. Những thi thể này xảy ra hùng biến. Hàng đêm, niệm kinh hồi lâu không dứt. Đến lúc trời tối chẳng hiện ra thì những cổ tăng chết đi này vậy mà trở nên điên cuồng dị thường. Có gào thét, có tiếng giống tỏ hung ác Có ngửa mặt lên trời mà thét dài Có người đoán bọn họ đều là những tàng nhân chết oan oan khí trong lòng qua mấy ngàn năm cũng không thay đổi Nghe loại chuyện quỷ dị như vậy Phòng tiên tuyết đã sớm bị dọa đến sắc mặt tái xanh Vóc người lành lợi đáng yêu không tự chủ được Mà nhẹ nhàng xích lại gần phòng phi vân Phòng phi vân không sợ nhất chính là người chết Nói Cho dù là như thế thì những cổ tăng kia cũng còn bị kẹt ở trong hầm mỏ. Người của Trấn Long Thạch cũng không có lý do gì sợ hãi mới phải. Thằng nhóc kia hình như cũng sinh ra mấy phần sợ hãi. Nói, trước đây thì đại nhân vật của gia tộc Ngân Cầu cũng đã liên thủ phòng bế hầm mỏ lại. Nhưng nghe dượng họ của ta nói, trước khi phòng ấn hầm mỏ thì đã có ba vị cổ thì tăng nhân từ bên trong chạy ra ngoài. Bây giờ cũng không ai biết bọn họ ở nơi nào. Dự là đã chạy tới Long Thạch Trấn cũng không chừng. Một tiếng sói chùa sơn lĩnh đằng xa vọng tới, vàng vội, vàng rội cả bầu trời đêm, mang theo mấy phần sát khí trang nghiêm. Tuy là tu vi phong tiên tuyết không tầm thường, nhưng đích thực là rất nhát gan. Lúc này đã không nhịn được mà kéo cổ tay của Phong Phi Vân lại, đem cả cái đầu thiếu chút nữa đã chôn vùi trên bà vai của hắn. Phong Phi Vân sờ sờ cảm nói, Không phải là anh họ, bà con xa của ngươi sao? Thằng nhóc kia hơi sửng sốt, Tiếp theo đó lúng túng cười một tiếng. Thật ra thì dượng họ với anh bà con xa của ta đều làm việc ở trong hầm mỏ. Phòng Phi Vân cũng không quản những lời này là thật hay không, hay là thủ đoạn mời chào khách của thằng nhóc này. Nhưng mà lúc này, quả thực trời đã không còn sớm nữa, và lại hắn cũng chưa quen thuộc kính hoàn cổ sơn. Bây giờ đi vào núi thì coi như hắn dám đi. Phòng tiên tuyết cũng tuyệt đối không dám đi. Vậy thì tạm thời bây giờ cứ ở lại Trấn Long Thạch thêm một đêm. Chỉ hy vọng Đỗ Thủ Cao và tên yêu nam kia không nhanh như vậy mà đã đuổi theo kịp. Trạm dịch Bạch Mã chính là một trong ba nhà trạm dịch ở trên Trấn Long Thạch. Tuy là không nguy nga tráng lệ, nhưng cũng coi là yên tĩnh rộng rãi. Sau khi thằng nhóc này dẫn hai người Phong Phi Vân vào trạm dịch, thì liền vội vàng đóng cửa chính lại, đồng thời lấy chốt cài bằng sắt khóa trên cánh cửa. Hình như thực sự sợ hãi những cổ thi tăng nhân kia, đêm hôm sẽ âm thầm đi vào. Bên ngoài trạm dịch, tuy là một màu đen nhánh, nhưng bên trong lại thắp sáng bằng một ngọn đèn thanh đồng. Chỉ là bởi vì cửa sổ được tấm ván gỗ đóng lại, khe cửa bị vụn gỗ lấp kín, cho nên ở bên ngoài không nhìn thấy ánh sáng được. Thấy thế này, làm cho Phong Phi Vân vốn có nghi ngờ ở trong lòng, lại tìm được mấy phần. Tuy là trời đã tối, nhưng trong trạm dịch cũng không thiếu khách nhân. Những người này mang theo bên người rất nhiều linh khí, phần lớn tù vi đều dừng lại ở linh dẫn sơ kỳ. Dù như vậy thì những võ giả bình thường cũng không thể sánh bằng. Tuy là kính hoàn cổ sơn rất nhiều chỗ quỷ dị, hơn nữa lại nguy hiểm đáng sợ vô cùng, nhưng mà bên trong lại giấu không ít dược liệu hiếm có. Vận khí tốt, thậm chí có thể nhặt được luyện khí hoáng thạch. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này Hàng năm đều đặc biệt có tu sĩ từ bốn phường tám hướng chạy tới kính hoàn cổ sơn. Phần lớn những người này đều qua đêm ở trạm dịch bạch mã của chúng tôi. Cho nên, khách quan người có thể yên tâm. Nơi này của chúng tôi tuyệt đối không phải là hắc điếm. Tính mệnh và tài sản đều được bảo đảm. Thằng nhóc kia cúi đầu khom lưng nói với phòng phi vân. Đó cũng không chắc chắn. Ta làm sao cứ có cảm giác có ánh mắt bất thiện phóng tới đây thế? Phòng phi vân hỏi. Lúc Phòng Phi Vân và Phong Tiên Tuyết đi vào trạm dịch Bạch Mã, cũng đã thu hút ánh mắt của mọi người trong trạm dịch. Tuy là loại tổ hợp tuấn nam mỹ nữ như vậy, thầy cũng không ít, nhưng thiếu nữ đẹp như Phòng Tiên Tuyết lại rất hiếm thấy. Điều này làm cho tinh thần của những khổ tu giả quanh năm sống với việc liếm máu trên lưỡi đào đều bị kích động. Tại trấn nhỏ ngoài núi này chính là nơi núi cao cách xa hoàng đế. Dù cho làm ra những chuyện trái với thông lệ thì cũng không có ai quản được. Mấy người đàn ông vạm vỡ dầu dìa lồm xồm kia, căn bản không che giấu được thú tính trong ánh mắt. Liếm liếm môi, đã bắt đầu nóng lòng muốn thử. Như vậy cũng giống như một con sói chưa từng trải qua mùa đông vậy. Đột nhiên nhìn thấy một con dê còn thơm phức. Loại dụ dỗ này căn bản không phải lý trí có thể chống khống chế được. Tiểu nhà đầu phòng tiền tuyết này bây giờ càng giả bộ là người nhát gan, đáng thương. Cố ý thẻ lưỡi thật đáng yêu, nhút nhát đi sau lưng phòng phi vân. Thật giống như rất sợ tiếp xúc với những người hung ác này vậy. Đừng nói là những tù sĩ trong trạm dịch này, ngay cả Phong Phi Vân cũng bị nàng làm cho toàn thân phát hỏa. Nếu không phải biết rõ bản tính của nàng, thì đoán chừng cũng đem nàng trở thành nàng Laurier ngây thơ rồi. Mang nàng tới một nơi không người để cho nàng xem đại kim ngư một chút. Có câu nói là thâm sơn nhiều cô đơn lạnh lẽo, Liệu cô nương có thể nguyện uống cùng anh em ta một chén không? Ha ha ha ha Một tên đại hán dầu dìa bặm trợn, tay cầm một tô rượu thật to bưng lên, trực tiếp đi lại gần phòng tiên tuyết. Đôi mắt to như cái chuông đồng kia hừng hực nhìn nàng chằm chằm. Thật giống như mãi mãi cũng nhìn không đủ. Phòng tiên tuyết lại ở phía sau lưng phòng phi vân, quay mặt đi tránh né, có vẻ có chút sợ hãi. Càng như thế thì mấy tên đại hán kia càng cười hả hê. Lại có hai người đi tới vây quanh nàng, lại bừng chén rượu lên rót cho nàng. Phong Phi Vân tuy là biết rõ đây là mưu tính của Phong Tiên Tuyết, nhưng bây giờ trước mặt tất cả mọi người ở đây, thì ai cũng cho rằng Phong Tiên Tuyết là nữ nhân của hắn. Nếu nữ nhân của mình ở trước mắt bao nhiêu người bị người khác trêu ghẹo mà hắn vẫn thở ơ, thì e rằng tất cả mọi người sẽ xem thường hắn. các vị, nàng ta chính là nương tử của ta. Có biết rót rượu cho nương tử ta Thì kết cuộc sẽ như thế nào không Phong Phi Vân nói Ba gã đàn ông vạm vỡ dầu dìa kia Hình như lúc này mới chú ý tới hắn Đều không có hảo ý mà nhìn qua hắn Mang trên mặt nụ cười giàn ác Ba người đều là cảnh giới linh dẫn sơ kỳ Trên tay tráng kiện đều mang theo áo giáp huyền thiết bảo hộ nặng nề Có vẻ ô quang sầm sầm Hàng năm bọn họ đều vận chuyển linh khoáng thạch hành tẩu trong núi non sông ngòi hiểm trở không ít. Những loài thú dữ ác điều đều có thể bị bọn họ tay không đánh chết. Dĩ nhiên là lại không biết dáng vẻ như thế sẽ đe dọa đến những thiếu niên xinh đẹp. Kết cuộc thế nào? Một đại hán liền đưa tay tóm lấy cổ Phong Phi Vân. Không có ai thấy rõ chuyện gì xảy ra. Vì đại hán kia liền trực tiếp đụng nát một góc bức tường, bay ra khỏi trạm dịch, bị màn đêm nuốt mất. Phòng Phi Vân vẫn đứng nghiêm nghị ở chỗ cũ, giống như từ đầu tới cuối cũng chưa từng nhúc nhích cái nào, ngẩng đầu ưỡn ngực lộ ra khí độ bất phàm. Hai vị đại hán kia và những vị khách tù tiền còn lại lúc này đều ngây ngốc. Tuy là hoàn toàn không biết suốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ lại biết lần này là đụng vào cao thủ. Thiếu niên này không dễ chọc. Trong trạm dịch yên lặng, Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Phong Phi Vân. Rất nhiều người cũng đang âm thầm suy đoán thân phận của hắn. Tu vì bất phàm như vậy thì nhất định có bối, bối cảnh rất lớn, rất có thể chính là tài tuấn trẻ tuổi của một đại gia tộc nào đó. Bức tường của trạm dịch mới vừa rồi bị vị đại hán kia đụng phải, làm thành một cái lỗ thủng to đùng. Có gió lạnh vù vù thổi vào, làm cho mọi người càng cảm thấy lạnh lẽo. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bên ngoài truyền tới. Trong thanh âm xen lẫn sự hoang sợ, làm cho người nghe được tiếng hét thảm thiết này đều cảm thấy giận cả tóc gáy. Nhưng mà tiếng kêu thảm thiết này vừa mới vang lên lại liền im bặt, giống như bị cái gì cắn đứt cổ vậy. Cũng không phát ra được thanh âm nào nữa. Đây, đây là tiếng của Lạc Tam. Hai vị đại hán kia vốn vẫn còn vây ở hai bên trái phải phòng phi vân nghe ra được tiếng gào thảm thiết kia chính là tiếng của vị đại hán vừa bị Phong Phi Vân ném ra khỏi trạm dịch. Rốt cuộc, hắn đã gặp phải chuyện đáng sợ gì? Bây giờ màn đêm cũng đã hoàn toàn buông xuống, lòng thạch trấn gần đây cũng không yên ổn. Hai vị đại hán này tuy là dáng dấp cao lớn thô tịch, nhưng cũng là loại người rất cẩn thận. Lấy hải thành đại đào nhạn linh nặng trăm cân, treo ở trên tường sách lên từ cái lỗ hồng hồng nát vụn trên tường sông ra ngoài. Có tiếng của kim loại và chạm nhau vang lên, tiếp theo lại là hai tiếng kêu thảm thiết, lại không một tiếng động vang lên. Trong trạm dịch, cũng có cả thủ tù tiền muốn dựa vào linh thông thiên lý mục nhìn rõ mọi, mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Nhưng nhìn đến mấy, cũng chỉ là một màn đen kịt, không giới hạn. Tựa như muốn thuần phệ linh hồn của con người. Bà gã đại hán linh dẫn sơ kỳ, liền không ngừng biến mất ở trong màn đêm, mang theo bầu không khí âm trầm quỷ dị, đè nén, làm cho người ta không thể thở được. Lúc này, mọi người trong trạm dịch Bạch Mã đều sinh ra hoàng sợ trong lòng. Có người nói nhỏ. Nghe nói, dạo này trong kính hoàn cổ sơn, đào ra điều chẳng lành, có đồ không sạch sẽ chạy ra ngoài. Chưa có nói lung tung. Có người khiển trách, hiển như là đang cấm kỵ thứ này. Lần này phòng tiến tuyết sợ thật, nói rụt rè. Theo ngươi, thật sự có cổ thi tăng nhân ăn thịt người không? Trong hai mắt phòng phi vân dấy lên hai luồng hỏa diễm, lấy linh khí truyền vào trong đồng tử, thì triển thần thông phượng hoàng thiên nhãn. Vách tường của trạm dịch cũng đều bị nhìn thấu, hướng về màn đêm vô biên kia. Một luồng thi khí từ nơi rất xa thổi tới, mang theo mùi thối của thi thể bị ăn mòn rất nồng nặc, làm cho quang hoa của Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng bị chân vỡ. Phượng Hoàng Thiên Nhãn chẳng qua chỉ nhìn lướt qua một cái, liền bị thi khí làm cho chân vỡ. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng lại nhìn thấy một cảnh khiến cho người ta kinh hồn khiếp vía. Chỉ thấy hai mắt của ba vị đại hán kia đều bị người ta móc sạch, huyết khí cả người đều bị uống cạn, giống như ba cái xác không hồn khổ quắt đang đi dạo ở ngoài trạm dịch vậy. Hình như có sinh vật đang điều khiển cơ thể của bọn họ. Trời ơi, chẳng lẽ là thuật cản thi của Tây Vực Phủ? Trong lòng Phong Phi Vân mới vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, liền lại nhanh chóng bác bỏ. Dù sao nếu thật là dị nhân cản thi ra tay đánh chết bọn họ, thì cũng sẽ không móc mắt bọn họ, cũng sẽ không uống máu của bọn họ. Vậy rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Không để cho hắn suy nghĩ nhiều nữa, một vị đại hàn đã từ chỗ bức tường vỡ nát xông vào trong. Cả người hắn đều là vết máu, hốc mắt đều bị móc sạch. Máu từ trong cơ thể không biết đã bị sinh vật nào uống cạn, chỉ còn lại da thịt khô héo biến thành màu đen. Hắn đã chết, mà không thể nào chết thêm lần nữa. Nhưng mà hắn lại cứ như một âm bình quỷ tướng, đi thẳng về hướng một người đàn ông trung niên trong trạm dịch. Người đàn ông trung niên này tu vi đã đạt đến linh dẫn trung kỳ. Phản ứng không thể nói là không nhanh nhẹn. Nhanh như tia chớp, đã rút ra một thanh chiến kiếm ở trên lưng. Hai tay ra sức chém thật mạnh. Sức mạnh của một cây kiếm này to lớn vô cùng. Mũi kiếm phá không, mang theo tiếng gió rít sắc bén. Nhưng mà một kiếm này chém trúng đỉnh đầu của thi thể đại hán kia, cứ như chém vào bên trong một tầng thiết bị. Cứ vậy mà sinh ra tiếng va chạm sắt đá, còn giật tán ra một mảng tia lửa lớn. Điều này có thể đủ làm cho cự thạch vạn cân cũng bị một kiếm này nghiền nát. Vậy mà không hề xé nát giả thịt đại hán kìa Người đàn ông trung niên cực kỳ hoang sợ Cái này thật sự là quỷ dị Đại hán lúc này còn sống Cũng chỉ là cảnh giới linh dẫn sơ kỳ Vậy mà sau khi chết lại cứng đầu cứng cổ Kim cương bất hoại Chẳng lẽ trong thời gian ngắn vừa rồi Mà thi thể xác hắn đã bị người khác tế luyện quá Thực lực xác khổ của vị đại hán kia cũng không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần giơ tay lên đã đánh cho chiến kiếm trong tay tên đàn ông trung niên kia bị bay ra ngoài. Kiếm vừa rơi xuống chân thì lại liền chặn ngang hồng tên đàn ông trung niên này. Thành âm xương sống vỡ vụn vang lên. Nửa người trên và nửa người dưới bị cắt thành hai khúc. Mùi máu tanh bốc lên, máu tươi văng đầy đất. Mùi máu tươi xông vào làm cho người khác muốn ngất đi. Thần kỳ quá, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Chẳng lẽ là gặp phải người của cản thi động phủ sao Có tử sĩ ở cạnh trước mắt Làm cho kinh sợ hét lên Mọi người cùng liên thủ Chế người con quái vật này đi Nếu không thì chúng ta sẽ đều phải chết Một lão già hơi lớn tuổi Muốn mọi người cùng liên thủ lại với nhau Để giết chết cái xác khổ đại hán kia Nhưng hắn mới nói nửa phân nửa Thì một xác khổ đại hán thứ hai đã xông vào Hai tay cứ như sắt thép Mà nhấc lão lên xé già làm hai mảnh. Xác khô bị của vị đại hán kia, há mồm gặm lấy thi thể mà ăn thịt, uống máu, nhìn cứ như đang thưởng thức một món ăn ngon. Phòng tiền tuyết thấy cảnh như vậy, thiếu chút nữa đã nôn mửa. Cô chui vào trong góc nhà, cả người run lẩy bẩy, gương mặt khuynh thành tái nhợt như người chết trong quan tài. Coi chừng! Lỗ tài phòng phi vân hơi động một cái thì liền vội vàng xông lên phía trước hai tay ôm lấy chiếc eo thon của nàng, nhấc nàng lên khỏi mặt đất. Ngay sau khi hai người lăn đến phía bên cạnh bức tường, thì bức tường vừa rồi đã bị một cái xác khô của vị đại hán khác đụng vỡ nát. Đệm bàn đá trên mặt đất cũng bị đạp vỡ vụn ra. Nếu không phải Phong Phi Vân ôm nàng ngã nhào xuống đất, thì lúc này sợ rằng nàng đã bị xác hồ đại hán kia một tát đánh nát người rồi. Ta, ta rất, rất sợ, sợ, sợ lắm. Phương Tuyết Tuyết ôm chặt lấy cổ Phong Phi Vân, đầu thì vùi chặt trong lồng ngực của hắn, giọng nói có chút run rẩy. Nàng đã bị dọa đến muốn khóc lên. Tuy là nàng có tù vi không tầm thường, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương 14 tuổi, căn bản không thể so sánh với loại hai đời làm người của Phong Phi Vân. Ý chí tương đối hơi yếu kém, gặp phải chuyện quỷ dị như vậy, dĩ nhiên bị dọa đến rối loạn tâm trí. Loại sợ sệt này phát ra từ nội tâm, giả bộ cũng không giả bộ được. Không chỉ có phòng tiền tuyết, lúc ba cái xác khổ kia xông vào chạm dịch, thì mọi người mới vừa rồi còn cười nói vui vẻ, giờ đây gần như cũng bị dọa đến toàn thân run rẩy. Còn có thể duy trì trấn tĩnh cũng chỉ còn lại ba năm người mà thôi. Phòng Phi Vân nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đèn nhánh, đem nàng đặt vào trong lòng, nói Đừng sợ, có ta bà vì đại hàn biến thành ba cô tử thi quái dị, lực đại vô cùng, đào thường bất nhập. Không người nào biết rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Quả thực là so với thi biến còn đáng sợ hơn nhiều. Một cái xác khô trong đó đã bắt lấy một vị nữ tù sĩ trẻ tuổi, há miệng ra, cắn đứt cổ của nàng. Màu nóng có mùi vị thật nồng chảy ra. Hắn nuốt hết thầy vào trong họng, làm phát ra tiếng lạc lạc. Khi máu từ chồng người nàng bị uống cạn, hắn liền tàn nhẫn ném xuống đất. Cái xác khô này lại đi tìm một mục tiêu khác để hạ thủ. Khách đủ tiền trong trạm dịch Bạch Mã không ít, khoảng chừng 4 đến 50 người. Nhưng mà lúc này, những người này đều bị dọa sợ hãi phải thụt lùi về phía sau. Ngay cả dụng khí chiến đấu cũng không có. Chúng ta sẽ không cùng chết ở chỗ này đó chứ. Một thiếu niên tuổi còn hơi trẻ bị dọa đến mất hồn hết vía, Ta đã sớm nói, kính hoàng sơn là nơi chẳng lành. Các người càng muốn đến, lần này thì phiền phức lớn rồi. Một vị tiền môn sư huynh, trong miệng không ngừng oán giận. Mà những sư đệ sư muội sau lưng hắn lúc này cũng đều hối hận không thôi. Sư huynh, không phải huynh tu luyện linh thông băng phong thiên lý sao? Tại sao không phát triển thần uy, làm cho ba con quái vật này bị đông chết đi? Một vị tiểu sư muội thuần Mỹ ngày thơ nói, Ánh mắt mang theo sự sùng bái mà nhìn chằm chằm vị sư huynh này. Hy vọng vị sư huynh này có thể dẫn bọn họ rời khỏi tình thế không lối thoát này. Vị sư huynh kia vốn đã hoàn toàn không có chiến ý, nhưng thấy dùng nhàn tiểu sư muội tuyệt sắc thì lại không muốn mất mặt ở trước mặt nàng. Vì vậy đành cường hành áp chế sợ hãi trong lòng. Trên lòng bàn tay, tế xuất ra một trường linh phù, nhanh chóng kết xuất ra 49 đạo trì ấn Linh phù hóa thành một phiến hàn quang, làm cho một cái xác khô bị bao bọc lại. Lúc hàn quang thu lại, cái xác khô kia đã bị đồng cứng lại trong hàn băng màu lam nhạt, chẳng may may cử động được nữa. Sư huynh, huynh thành công rồi, không hổ là thanh niên tài tuấn của đại diễn môn chúng ta. Đôi mỹ ngầu của vị tiểu sư muội kia lòng lành liên tục nhảy nhót kêu lên. Thật giống như sư huynh nàng chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ vậy. Vị sư huynh kia cười đắc ý, vừa buồn nói ra mấy câu oai phong lẫm liệt để củng cố oai phong trước mặt sư đệ sư muội thì đúng lúc này bằng bao vây cái sắc khổ kia bị vỡ ra một tiếng hét to điên cuồng vang lên một trường làm cho đầu của vị sư huynh này bay vào trong bụng ngay cả xương vai cũng đều bị vỡ nát trong khoảng thời gian ngắn tiếng thét chói tai đầy tuyệt vọng liên tục vang lên vị tiểu sư muội thuần mỹ kia bị dọa thiếu chút nữa hồn mê bất tỉnh ngay cả sư huynh cũng đều bị giết. Trong thiên hạ, sợ là không có người nào có thể chế ngự được mà còn quái vật kia. Có một loại cảm giác rằng ngày tận thế đã đến, cứ bổ nhào vào trong lòng mỗi người. Bây giờ ta sẽ để cho các người biết dám đùa giỡn với nương tựa của ta, thì ta sẽ làm hắn chết không toàn thây. Cho dù các người đều biến thành xác khô, ta cũng muốn tháo gỡ xương khớp của các người ra. Phong Phi Vân mang theo Phong Tiên Tuyết bố trí ổn thỏa ở trên một chiếc ghế dài. Sau đó lại không sợ hãi mà bước thẳng tới phía trước. Bàn tay dồn sức ấn trên vai của một cái xác khô, âm thầm dùng linh khí thôi động ngón tay cái trên miêu quỷ ban chỉ. Mượn thần uy linh khí một trường đánh giả, làm cho nửa người cái xác khô kia bị biến thành từng mảnh vụn, xương chất đầy đất. Cánh tay cứng rắn như sắt, bắp tay cứ như là đồng trụ, vậy mà nhất thời sụp đổ tan tành biến thành phấn vụn. Phong Phi Vân không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại là một cảnh hết sức kinh hoàng. Cái giác cổ kia cứ như kim cương bất hoại, vậy mà lại bị hắn dùng một trường vỗ bề nát nửa người. Mọi người nhìn Phong Phi Vân cứ như là nhìn yêu nghiệt. Ngay cả Phong Tiến Tuyết lúc này cũng đưa mắt quay sang nhìn hắn. Sâu trong đồng tử mang theo vẻ ngạc nhiên khác thường. Hắn vậy mà mạnh như thế. Chẳng lẽ hắn cũng che giấu tu vi. Cô hiển nhiên không biết Phong Phi Vân hắn có linh khí, cho rằng Phong Phi Vân chính là dựa vào thuần lực mà đánh cho cái xác khô kia biến thành phấn vụn. Bước chân Phong Phi Vân ôn trầm. Tuy là nắm trong tay một món linh khí đã đủ để đối phó với mấy cường giả có cảnh giới cao hơn mình. Nhưng mà bây giờ đối với ba cái xác khô kia lại vô cùng quỷ dị. Cho nên hắn phải hành động thật cẩn thận. Trên lòng bàn tay Phong Phi Vân giật tán ra một mảng lớn hỏa quang. Trong hỏa quang, cất giấu sát uy linh khí, lại là đâm thủng ngực một cái sắc khổ khác, làm cho cả bộ xương cốt đều bị trần vỡ. Chiến uy trên người Phong Phi Vân càng ngày càng thịnh, tiền căn trong đan điền lóe lên quang hòa sáng chói, cứ như một ngôi sao nở rộ. Giờ phút này, hắn không hề do dự nữa, sẽ bước tiến lên thật nhanh, làm cho người khác cảm thấy uy năng diệt thiên. Nhấc chân lên rồi lại rơi xuống và rồi dẫm ngay trên đỉnh đầu của cái sắc khổ còn lại. Một luồng lực cực lớn từ lòng bàn chân truyền ra, làm cho thân thể vị đại hán kia bị đập vụn, hóa thành trò cốt, bay lên đầy trời. Chỉ xuất ba chiêu, một chiêu là hủy một cái xác khô, sạch sẽ gọn gàng, hiện ra phong cách của một cường giả. Tuy là không bằng loại người kinh thải tuyệt diễm như đỗ thủ cao, nhưng cũng coi là thiên tài kiệt xuất phượng mau lần giác. Nếu như vừa rồi những khách tù tiền kia là bị sắc khô của ba vị đại hán kia dọa, không thể nào cử động, thì lúc này chính là bị tu vi của phòng phi vân làm cho cả kinh mà cũng không thể nhúc nhích. Quá mạnh mẽ. Tu vi của hắn quả thực là còn lợi hại hơn cả sư phụ. Hơn nữa, hắn vẫn còn nhỏ tuổi như vậy. Vị tiểu sư muội thuần Mỹ kia xì ngốc nhìn chằm chằm phòng phi vân, đôi tay nhỏ bé nắm chặt trước ngực, đôi mắt to tròn, kích động chớp chớp.